cô cào em nè cô chịu đựng nó cuộc đời em không lưng nữa kéo lưng ra không có bị ôi ôi ôi ôi lao đi em lao đi em đây đây bông cồn đây À, à, chết rồi ôi có phải băng ở câu không nhỉ ngoài xe à tôi mặc đồ mà tôi thấy rác rác là tôi nghi rồi oh. trời ơi mà bấu tôi gì? tôi cũng không hiểu sao yêu tôi mà bấu tôi dữ vậy nó yêu quá bảo yêu mình đến đón mình sao bấu mình chảy máu trời ơi thế là chết mẹ mình rồi ôi ôi bảo yêu mình rát quá trời ơi cái này thân tàn ma dại này eo ơi, còn con người nào ra chẳng không người không ra người ngượng ra ngượng trả ra cơ thể đóng công rách đâu em mới có một giáp không một giáp thôi còn ba giáp cơ ôi Sao cái số thứ tư là ta không còn ra con người yeah, <laughs> Ta đi xuống đất Ta không còn ra con người yeah. <laughs>